Bào ơi, ta bảo bào này, bào mau lấy lạ cho thầy mang đi. Đi đi mang đi cúng dường, bào cười khúc khích dễ thương, ôi quá trời trời nè. Từ từ con lớn rồi thầy hãy mang đi cúng dường.